không có gì chê trách. Đây là mẫu người được nhiều người quý mến, trong quan hệ xã hội thì người tuổi quý mão đối xử với bạn bè rất lễ nghĩa, chân thành. Lần đầu gặp mặt thì người tuổi quý mão luôn giữ cảnh giác, họ để cho thời gian chứng minh quan hệ của mình. Họ trân trọng những người bạn thở thiếu thời, người này có trí nhớ tốt, tâm địa thiện lương, cũng rất nhạy cảm, là người coi trọng nguyên tắc, kiên trì và nhẫn nại, khiêm nhường từ tốn, thích yên tĩnh. Tiền vận nên biết tích góp, dành dụng tiền bạc để phòng lúc tuổi già. Trong công việc, đây là người luôn nghiêm túc, chăm chỉ, có trách nhiệm cao, cũng rất yêu nghề, làm việc hiệu quả cao, việc đã quyết thì không dễ dàng từ bỏ. Về tài lộc nói chung là ổn cả, cả đời không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, chi tiêu nên biết điểm dừng, người tiết kiệm là người thông minh. Ưu điểm nổi bật của con giáp này là tính tình chu đáo, cẩn thận, thấu hiểu lòng người, nói chuyện nhẹ nhàng mà rất có sức thuyết phục, được nhiều người tin tưởng nổi tiếng là người phong độ, giỏi ăn nói. Người này làm việc cẩn trọng, ghét tranh đua với người đời, luôn dĩ hòa vi quý, nên có rất nhiều bạn bè, cũng biết cách biến thủ thành bạn. Tính cách hào phóng, rộng rãi, là con người sống là tình cảm và luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là những người quý mão yêu thương. Nếu như không vì người mình thân yêu, có lẽ con giáp này đã không có nhiều động lực trong cuộc sống tới như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể đem tới cho người nhà một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn,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 Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. Phần 1. Tổng quan Tử Vi tuổi Quý Mão, tháng 3 âm lịch. Phần 2. Tử Vi sự nghiệp. Phần 3. Tử Vi tài lộc. Phần 4. Tử Vi tình duyên, gia đạo. Phần 5. Tử Vi sức khỏe. Phần 6 tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch 2023. Tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch của cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tháng 3 âm lịch năm 2023, tức tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, người tuổi Quý Mão được dự đoán có vận trình hung cắt đan sen theo chiều hướng trước nghịch sau thuận. Đầu tháng liên tiếp bị tiểu nhân hãm hại, tiểu nhân chơi xấu, lại không được ngũ hành ủng hộ, mọi chuyện tương đối khó khăn, thường tiêu pha nhiều về tiền bạc cho công việc, đầu tư hoặc làm ăn, hoặc cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, từ giữa tháng trở đi,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 con giáp này vẫn chỉ dựa vào nguồn thu từ công việc chính, thứ tài không có nhiều, tài chính không những khó vượng mà còn gặp trở lực, có thể gây ra hiện tượng phá tài vì đầu tư kinh doanh không hợp thời. Nhìn chung tháng này quý mão ít gặp may mắn về tiền bạc nên không thể trông chờ vào những trò may rủi đỏ đen. Mọi thứ bản mệnh có được ngày hôm nay đều dựa vào chính khả năng và sự phấn đấu của mình mà có. Nếu có thể dựa dẫm thì đó có thể là bố mẹ, người thân, anh em trong gia đình, cô bác cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền, kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Về phương diện tình cảm, may mắn vẫn được duy trì ở mức hài hòa, những mâu thuẫn xung đột trước đó được giải quyết triệt để, người độc thân vượng vận duyên khác giới, nhờ thiên diêu và mục dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực, chủ động nhiều hơn nữa và lưu ý, không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Về sức khỏe, cô bác chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách hóa giải tinh thần thay vì dồn nén quá lâu. Tháng này nữ mệnh lưu ý đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã và chạm mạnh ảnh hưởng tới xương cốt. Nam mệnh không nên chủ quan, sao nhãng trước khi tham gia giao thông tuyệt đối tránh tình trạng rượu bia say xỉn mà vẫn lái xe, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông bất ngờ, gây nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, thì cần đề phòng các bệnh có liên quan tới đường hô hấp, nhất là những ai có thói quen hút thuốc lá thì nên bỏ càng sớm càng tốt, tránh để bệnh tật thêm nghiêm trọng. Cẩm nang vượng vận của cô bác tuổi Quý Mão, mệnh kim bài kim. Khẩu quyết: Khó khăn chỉ là thử thách ban đầu, mọi điều tốt đẹp đang chờ đợi Quý Mão ở phía trước, cố gắng át thu về quả ngọt xứng đáng. Quý nhân là tuổi tuất và tuổi dần. Tiểu nhân là tuổi tý và tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá cây và màu xám. Tử vi sự nghiệp của cô bác tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch. Các bậc thầy tử vi có đưa ra lời luận giải mới nhất rằng, trong tháng 3 âm này, cô bác tuổi Quý Mão chính là con giáp, về chịu tác động lớn nhất từ cục diện tương hại,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 kèo phát sinh những tranh chấp và lừa lọc. Tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa của bản thân đứng ra thế chấp tiền cho người khác vay, đừng vì tình cảm mà cả nể, cuối cùng không chỉ mất tiền mà mất cả tình cảm đấy quý mão nhé. Tử vi tình cảm gia đạo của cô bác tuổi Quý Mão, tháng 3 năm 2023. Trong tháng Bính Thìn này, tuổi Quý Mão được cả các tinh là Thiên Diêu và mục Dục dẫn đường chỉ lối, nhân duyên khác giới phượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Đặc biệt, Thái Dương còn cho thế nam mệnh được dự đoán sẽ có đào hoa nhìn hơn nữ mệnh. Bản mệnh có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người khác giới, với những đặc điểm nổi bật cả về ngoại hình và tính cách của mình. Để có được tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động nhiều hơn và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này, trông núi nọ, hay vội vã quá mức. Người lập gia đình cũng có khoảng thời gian hài hòa về mặt tình cảm, những khúc mắc được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, Quý Mão lại cần phải chú ý khoảng cách với người khác giới, bởi tháng này cô bác có thể sẽ có nhiều mối liên hệ, xã giao khó từ chối. Nếu là liên quan tới công việc, thì tốt nhất nên giữ đúng nguyên tắc và phân biệt rạch ròi từ đầu để tránh gây hiểu nhầm. Tử vi sức khỏe của tuổi Quý Mão, tháng 3 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch về sức khỏe, Tháng này tuổi quý mão chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Ngoài ra công việc bận rộn cũng sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng lao lực, bồn ba, vất vả. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách hóa giải tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Đối với những người lao động chân tay hoặc lái xe đường dài, tốt nhất bạn không nên làm việc khi cơ thể đang mệt mỏi để tránh những tổn thương, tai nạn không đáng có. Hãy coi sức khỏe của mình là trên hết, chớ nên cố quá, kèo thiệt thân. Bản mệnh có thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể bằng con đường dinh dưỡng, hoặc dùng thêm thuốc bổ, nhưng chớ nên lạm dụng và cần có sự tư vấn y tế từ bác sĩ. Rèn luyện thể dục thể thao đều đặn cũng là cách nâng cao sức khỏe hiệu quả. Nếu có thời gian, cô bác nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tìm các cách thích hợp để thư giãn, tránh khiến đầu óc căng thẳng. Hãy cùng gia đình cùng nhau ăn bữa cơm hay đi chơi cuối tuần để thay đổi tâm trạng và tâm sự nỗi niềm với những người thân yêu như vợ chồng, con cái, anh chị em trong gia đình của mình quý vị nhé. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần của cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 3 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 7 âm lịch. Thời gian này người tuổi Quý Mão thường xuyên vùi đầu vào công việc nhưng chưa có tiến triển gì lớn. Bản mệnh Lâm cục tương hại báo hiệu vận trình không mấy bình yên, tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, dễ bị lừa gạt về chuyện tiền bạc, tranh công đoạt vị, mưu sự khó khăn hơn trước, cần hết sức cẩn trọng. Tình hình tài chính cũng kém sắc, chính tài tạm ổn, thứ tài hầu như không có, tránh xa các trò đầu cơ, cờ bạc kẻo trắng tay. Về sức khỏe, Quý Mão cũng sẽ gặp tai nạn hơn trong tuần này, vì vậy cần cẩn thận đi lại. Đặc biệt, nam mệnh không nên chủ quan sao nhãng, khi tham gia giao thông tránh tuyệt đối tình trạng rượu bia, say xỉn, mà lái xe rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra thì cần đề phòng các bệnh có liên quan đến hô hấp, nhất là những ai có thói quen hút thuốc lá thì nên bỏ càng sớm càng tốt, kẻo bệnh tật lại thêm nghiêm trọng hơn. Công việc và tài lộc giảm sút thì chẳng còn nghĩ lý gì, mà chuyện tình cảm của người tuổi quý mão lại suôn sẻ có đúng không hạ? Đúng là sướng khổ tại tâm, một khi tinh thần xa sút công việc trục trặc, sức khỏe lao dốc thì quý mão sẽ nhìn nhận mọi thứ xung quanh toàn u ám. Giữa các cặp vợ chồng tồn tại không ít vấn đề, trong đó tiền bạc chi phối hơn cả, có tiền mà tiêu xài hoang phí, không biết phấn đấu, cũng gây ra mâu thuẫn, không có tiền rồi chi tiêu eo hẹp, ăn uống kham khổ, cũng xảy ra bất đồng. Làm cách nào để cân bằng đời sống tình cảm và vật chất đang là bài toán khó đối với người tuổi quý mão trong tuần này. Quý nhân là tuổi tuất và tuổi dần, Màu sắc may mắn, màu vàng và màu trắng. Con số may mắn là số 05, số 68 và số 43. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 tới ngày 15 âm lịch. Trái ngược hẳn với tuần đầu tiên, bước sang tuần mới hứa hẹn mang tới thành công bất chấp mọi cản trở, nhờ vào sự cầu tiến của quý mão. Điều này có nghĩa là lúc đầu bạn có thể gặp khó khăn, nhưng sẽ vượt qua và kiên định với con đường đã chọn một tuần tốt lành cho các mối quan hệ xã hội và tình cảm của con giáp quý mão trong thời gian này. Người độc thân có thể gặp được người như mơ của mình ở một nơi ít ngờ nhất nhờ có Thái Dương phù trợ, cho nên cuộc sống của bản mệnh thời gian này hanh thông thuận lợi, thậm chí một số khó khăn trước đây còn được giải quyết. Những điều bạn chưa dám làm thì tuần này đều được thực hiện càng sớm càng tốt. Ngay khi thiên tài ghé thăm vào đầu tuần thì bản mệnh nên hành động ngay lập tức để gia tăng tiền bạc. Khó khăn sẽ lần lượt xuất hiện vào thời điểm giữa tuần, lúc đó thì phải ưu tiên các giải pháp an toàn, chớ nên liều lĩnh, kèo lãnh hậu quả. Quý nhân là tuổi hợi và tuổi dần. Màu sắc may mắn, màu ánh kim và màu xanh. Con số may mắn là số 22, số 47 và số 68. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 tới ngày 22 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuổi quý mão sẽ trải qua cảm giác buồn vui lẫn lộn, nguy cơ bệnh tật và tai nạn đi cùng vận may tài chính. Đây là khoảng thời gian bạn cần phải đặc biệt quan tâm tới sức khỏe, những hiểu nhầm giữa hai người ngày càng gia tăng. Điều quan trọng là không ai chịu ngồi lại nói chuyện, thậm chí việc lạnh lùng, tránh mặt càng khiến việc hàn gắn giữa bạn và người ấy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhờ có Thái Dương cắt tinh hỗ trợ mà bản mệnh có thể nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn, thế nên những khó khăn cũng chỉ mang tính chất tạm thời bản mệnh có đủ năng lực để xử lý những vấn đề lớn xuất hiện trong thời điểm này khi bạn biết chủ động hơn. Nếu có việc gì cần thực hiện thì nên làm sớm. Cuối tuần ảnh hưởng của tương quan sẽ khiến bạn có xu hướng mất năng lượng, không muốn làm bất cứ việc gì, thậm chí một việc nhỏ cũng trở thành khó khăn đối với bạn vào thời điểm này. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn là màu nâu đất và màu vàng. Con số may mắn số 67 số 89 và số 04. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 tới ngày 29 âm lịch. Bước sang tuần cuối cùng của tháng 3 âm lịch, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, sung sướng hết cỡ, tiền chất đầy nhà, tha hồ được hưởng phúc, sự nghiệp song toàn, mọi việc được tiến triển khá là thuận lợi. Nhờ Nguyệt lệnh lâm quan đới và Thái Dương hỗ trợ, hai cát tinh này ít nhiều cũng mang tới cát khí, giúp cho mệnh chủ hóa hung thành cát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 vì thế bạn sẽ dễ dàng có được thành công. Tuy nhiên, cái chính là dựa vào sự chăm chỉ và cần mẫn, tư cách làm việc thận trọng và tỉ mỉ mà quý mão mới dễ dàng được cấp trên tin tưởng và giao phó trọng trách. Tình hình tài chính của tuổi quý mão có sự chuyển biến tích cực hơn hẳn so với tuần trước, thoát khỏi vòng vây hãm của cục diện tương hại. Vận trình tài lộc của quý mão khả quan, kinh doanh buôn bán thuận lợi, có được nhiều đơn hàng lớn, hợp tác làm ăn giữa các bên đều vui vẻ,